Tiếp theo chương trình thì à, tôi xin à, trân trọng giới thiệu tiến sĩ Lê, Lê Văn Nghĩa sẽ có bài trình bày đầu tiên. Bài trình bày của anh Nghĩa thì sẽ về cái các vấn đề khác biệt về mặt kỹ thuật đối với vận hành kiểm định và bảo trì cái phương tiện giao thông vận tải truyền thống so với cái phương tiện điện như thế nào. À, tiến sĩ Lê Văn Nghĩa là giảng viên của bộ môn à, ô tô và xe máy của Đại học Bách khoa Hà Nội thì uh, của viện cơ khí động lực học đại học bách khoa hà nội và ông nghĩa thì đã nghiên cứu giảng dạy và hoạt động trong cái lĩnh vực uh, chính là tự động hóa thiết kế ô tô động lực học và uh, điều khiển chuyển động của ô tô cơ điện tử uh, trên ô tô chuyên dụng và xe chuyên dụng rất nhiều uh, năm rồi ạ thì xin mời uh, anh nghĩa à, cảm ơn chị thủy ạ dạ. à, xin chào tất cả các quý vị cũng như là các uh, chính giả của buổi đào tạo em em share đi dạ vâng à, xin phép được share cái ờ, màn hình ạ biết là mọi người đã đã nhìn thấy cái cái slide ờ, mà mình share chưa ạ? Cho full cái screen này. được chưa ạ À, xin kính chào tất cả quý vị và các khán giả của buổi đào tạo hôm nay à, cũng như là chị Thủy đã giới thiệu tôi là à, Lê Văn Nghĩa đang à, công tác ở bộ môn ô tô và xe chuyên dụng điện tử kỹ thuật luật à, đại học Bách khoa Hà Nội à, thì hôm nay tôi à, rất vinh dự được à, trình bày một cái bài thảo luận về sự khác biệt trong ờ, kiểm tra và bảo dưỡng kỹ thuật giữa xe điện và xe ô tô truyền thống. À, các cái nội dung chính mà hôm nay tôi ờ, muốn trình bày ở đây à, bao gồm các cái nội dung cái thứ nhất là phân biệt ô tô truyền thống và ô tô điện. Thì trong mục này tôi muốn làm rõ hơn các cái khái niệm mà chúng ta sẽ tìm hiểu đằng sau. À, và cái phần thứ hai là tổng quan về ô tô điện và các cái kiểm tra và bảo dưỡng trên xe ô tô điện à, phần thứ ba là cấu tạo chung của cái xe ô tô truyền thống và các cái hạng mục kiểm tra bảo dưỡng chính của xe ô tô truyền thống và phần thứ tư là sẽ tổng kết lại những cái điểm khác biệt về kỹ thuật giữa kiểm tra và bảo dưỡng xe điện và xe truyền thống và sang cái mục cuối cùng là phần à, kết luận Ờ, đầu tiên ờ, tôi muốn à, làm rõ hơn các cái khái niệm ờ, về ô tô truyền thống và ô tô điện là các cái đối tượng mà hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách kiểm tra và bảo dưỡng chúng đầu tiên là ô tô truyền thống thì chắc à, mọi người cũng sẽ hiểu ô tô truyền thống ở đây hiện tại là những xe sử dụng chỉ sử dụng động cơ đốt trong à, và hiện nay thì có hai loại xe sử dụng động cơ đốt trong phổ biến đấy là xe xăng và xe diesel thì hai loại xe này đều sử dụng cái nguồn nhiên liệu hóa thạch và cấu tạo của những cái loại động cơ này thì nó bao gồm các cái bộ phận chính cái quan trọng nhất là động cơ đốt trong còn đấy là ly hợp hộp số sau đấy thì cái bộ phận uh, hệ thống truyền lực sẽ truyền truyền động từ động cơ đến các cái bánh xe dẫn hướng thì chúng ta sẽ hiểu là xe truyền thống sẽ là xe xăng và xe diesel các cái đối tượng tiếp theo của chúng ta là ô tô điện thế thì hiện, nay trên thế giới người ta có sử dụng một số các cái loại xe điện phổ biến như trên slide cái loại xe đầu tiên mình muốn ờ, nhấn mạnh ở đây đấy chính là cái loại xe ô tô thuần điện hay nó còn gọi là EV à, hoặc là có thể gọi là đơn giản là EV là cái loại xe mà sử dụng hoàn toàn bằng động cơ điện với cái bộ pin động lực riêng và có thể được nạp lại. Trên những xe này thì không có sử dụng các loại động cơ đốt trong. và xe VAV thì sử dụng cái năng lượng được tích trong các cái bộ pin động lực và dùng để chạy cái mô tô điện cũng như là sử dụng với các cái mục đích khác. Còn đối với cái xe điện dạng à, hybrid hay là người ta còn gọi là xe ô tô lai thì nó có hai cái dạng phổ biến hiện nay đấy là xe uh, ờ, PHEV và xe HEV thì cái xe PHEV thì có thể nạp lại pin bằng cách là chúng ta cắm vào nguồn điện từ phía bên ngoài như các bạn nhìn thấy trên ờ, slide đây là nó có một cái rắc cắm từ bên ngoài và chúng ta có thể cắm vào cái hệ thống điện để sạc lại cho cái hệ thống ắc quy trên xe thì các cái xe hybrid uh, dạng PHEV có thể đi di chuyển cái quãng đường khoảng từ 20 cho đến 80 cây uh, với cái sự uh, hỗ trợ của động cơ xăng thì nó có thể chạy thêm được và rất nhiều tuy nhiên là tương đối với động cơ điện thì nó có thể đi được cái đường là gần đấy và đối với các loại xe HEV thì cái quãng đường chạy được nó ít hơn tuy nhiên là nó lại sử dụng uh, vận hành trực tiếp cùng với cái động cơ đốt trong và cái động cơ đốt trong này sẽ hỗ trợ cho cái cái xe này hoạt động trên cái quãng đường dài hơn và nó lại là nguồn uh, năng lượng uh, được uh, nguồn năng, nó sẽ sản sinh ra cái nguồn năng lượng chính để cung cấp cho cái xe uh, HEV chuyển động thế thì ngoài những cái xe mà mình đã nêu như là BAV À, HIV hay PHIV là những loại đang được sử dụng phổ biến thì nó còn còn có cái loại ô tô sử dụng pin nhiên liệu đấy là FCV. E thì tuy nhiên là cái loại này thì cái số lượng nó chưa được nhiều và cũng chưa phổ biến lắm đấy, như vậy là chúng ta sẽ quan tâm đến hai cái khái niệm đây là ô tô truyền thống được hiểu là xe xăng và xe điện và thứ hai nữa là ô tô điện thì nó có hai loại chúng ta sẽ quan tâm chính là xe ô tô thuần điện và xe ô tô lai HEV và PHEV à, ờ, đối với HEV và PHEV là những loại xe điện mà sử dụng à, hỗn hợp hai loại động cơ là động cơ đốt trong và động cơ điện thì sự khác biệt giữa hai loại xe này nằm ở, ở ờ, dung lượng của hệ thống pin động lực đối với dòng xe PHEV thì thường là được sử dụng cái thống pin động lực với cái dung lượng lớn hơn cho phép xe di chuyển quãng đường dài hơn mà khi chỉ hoạt động bằng chế độ chạy điện còn à, xe HEV thì di chuyển được quãng đường ngắn hơn khoảng 2 đến 3 km nếu mà chỉ chạy bằng điện và một cái điểm giống nhau của hai dòng xe này đấy là có cái kết cấu rất ờ, phức tạp và dẫn đến là cái ờ, số lượng chi tiết trên xe ô tô là rất lớn trong đó các cái chi tiết uh, chuyển động thì cũng chiếm cái tỷ trọng lớn và chính cái việc đó nó sẽ gây ra rất nhiều khó khăn trong cái việc kiểm tra và bảo dưỡng cũng như là sửa chữa các dòng xe này alo giờ ờ, tôi sợ bận thế là cũng chẳng là không không không à, thì à, đối với hai dòng xe như trên thì à, chúng ta sẽ quan tâm đến cái, cái à, việc sử dụng động cơ điện và động cơ, cơ đốt trong hỗn hợp Đấy, còn à, bài hôm nay tôi à, muốn tập trung sâu hơn về việc kiểm tra và bảo dưỡng uh, xe động cơ đốt trong truyền thống và xe thuần điện Đấy, chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết hơn một chút về các cái hệ thống uh, trên cái xe ô tô thuần điện thì đối với các à, xe ô tô thuần điện hiện nay hoặc là mini EV thì có các cái bộ phận chính là hệ thống động lực với động cơ điện và hệ thống pin thì động cơ điện hiện nay được sử dụng thường là loại 3 pha với điện áp cao khoảng 300V trở lên và tùy loại động cơ thì khi kiểm tra và bảo dưỡng các cái loại xe điện như này thì các bạn phải hết sức lưu ý khi làm việc với điện áp cao thì cái này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người và những người không có chuyên môn về điện thì không nên thực hiện các thao tác kiểm tra bảo dưỡng các cái hệ thống động lực trên xe xe điện để cung cấp và, và điều khiển cho các cái động cơ điện thì người ta sử dụng cái bộ uh, inverter Đấy, động cơ và inverter thì thường được bố trí uh, gần nhau và được làm mát bằng các cái dung dịch nước làm mát và hệ thống tản nhiệt như các bạn thấy trên hình vẽ là có cái hệ thống tản nhiệt thế thì ngoài à, động cơ điện và hệ thống pin động lực thì trên xe điện hiện nay nó cũng có các cái hệ thống khác tương tự như trên xe truyền thống ví dụ như là hệ thống phanh hệ thống lái và phần à, khung vỏ ô tô khung vỏ thì cũng có nhiều điểm tương đồng uh, ưu điểm của các dòng xe thuần điện như các bạn thấy là cái số lượng uh, chi tiết chuyển động ít hơn xe truyền thống rất là nhiều Đấy, nên là cái việc kiểm tra và bảo dưỡng xe điện thì cũng sẽ đơn giản hơn uh, xe truyền thống và ở các cái bước uh, slide sau chúng ta sẽ đi để tìm hiểu và để làm rõ hơn cái sự khác biệt giữa kiểm tra và bảo dưỡng ô tô điện và uh, ô tô truyền thống à, đối với xe điện thì hệ thống uh, pin động lực uh, là một trong những bộ phận uh, lớn chiếm tỷ trọng lớn về giá cả cũng như là khối lượng thì nó được ví như là trái tim của cái xe tuy nhiên là đối với uh, hệ thống này thì cái việc kiểm tra và bảo dưỡng nó cũng uh, không không cần phải mất quá nhiều cái công sức cho việc kiểm tra và bảo dưỡng mà nó được sử dụng uh, trong cái khoảng thời gian khoảng từ 7 đến 8 năm mà không cần quá nhiều cái việc uh, can thiệp từ phía bên ngoài nó khác với động cơ đốt trong là cũng chiếm tỷ trọng lớn trong giá cả cũng như là khối lượng nhưng mà lại rất phải rất thường xuyên phải bảo dưỡng và sửa chữa nếu như các bạn nào mà đã từng sử dụng xe động cơ đốt trong thì không cần thì các bạn sẽ phải thực hiện các cái uh, kiểm tra bảo dưỡng định kỳ chưa cần biết là xe chúng ta có hỏng hay không nhưng mà cứ đến cái thời điểm đến ờ, cái thời hạn thì chúng ta sẽ phải kiểm tra và bảo dưỡng và thay thế những cái ờ, vật tư tiêu hao đi kèm thì trên ô tô điện hiện tay được sử dụng phổ biến là cái pin lithium và hệ thống ờ, pin động lực thì thường được ghép từ rất nhiều các cái block pin nhỏ trong cái quá trình làm việc với hệ thống pin động lực thì có cái điều hết sức ờ, cần lưu ý khi các bạn làm việc với hệ thống pin động lực đấy là các cái đường điện cao áp và thông thường thì ờ, được ký hiệu bằng cái màu cam như các bạn thấy trên hình vẽ đấy thì điện áp ờ, trên những đường dây này sẽ rất cao thông thường sẽ khoảng 300V trở lên để tùy loại động cơ và tùy vào các hệ thống pin à, phần tiếp theo Ờ, rất rất quan trọng đối với xe ô tô điện đấy là phần à, động cơ điện và cái hệ thống truyền lực ờ, động cơ điện là cái nơi mà sinh ra cái moment và công suất để giúp xe của chúng ta chuyển động tuy nhiên là đối với động cơ điện thì có cái sự khác biệt đối với rất lớn đối với động cơ đốt trong là kết cấu của động cơ điện thì đơn giản hơn rất nhiều Đấy, và việc khi mà chúng ta kiểm tra và bảo dưỡng động cơ điện thì chỉ cần kiểm tra và bảo dưỡng những uh, cái, cái hạng mục về dây điện về tình trạng bên ngoài và chúng ta không không cần can thiệp quá sâu vào cái bên trong khác với động cơ đốt trong là chúng ta sẽ phải bảo dưỡng thường xuyên à, và hệ thống uh, truyền lực trên ô tô điện cũng đơn giản hơn hệ thống truyền lực trên uh, xe truyền thống bởi vì ô tô điện chúng ta sẽ hoạt động uh, ổn định hơn Ờ, với cái giải tua và cái đường đặc tính thì nó phù hợp với cái đường đặc tính lý tưởng của ô tô nên là hệ thống chuyển lực trên ô tô sẽ có kết cấu đơn giản làm việc với các cái chế độ tải trọng uh, thấp hơn so với các cái hộp số và hệ thống chuyển lực trên xe truyền thống và tuy nhiên là trên uh, ô tô điện uh, và trên động cơ điện và các hệ thống điều khiển cho động cơ điện thì vẫn có những cái hệ thống uh, làm mát thế nên là trong cái quá trình mà kiểm tra à, hệ thống ừ, ừ, hệ thống ờ, động lực của xe điện thì chúng ta cần quan tâm đến nước làm mát và thay thế nước làm mát theo định kỳ nếu như cần thiết Đấy, kiểm tra các uh, quạt của két ờ, nước làm mát thì việc sử dụng động cơ điện trên ô tô thì nó có rất nhiều các cái ưu điểm Đấy, một trong những cái ưu điểm đó là sẽ làm à, giảm các cái, cái mài mòn cũng như là giảm các cái tổn hao trên các cái chi tiết à, của hệ thống động lực và sẽ giảm được cái hiện tượng mài mòn lốp do cái việc điều khiển uh, à, mô men chủ động tốt Thì ngoài ra trên ô tô điện thì động cơ điện còn tham gia vào hệ thống phanh với cái mục tiêu là tái tạo cái năng lượng ở trong cái quá trình phanh để nạp vào bộ bộ pin thì hệ thống phanh trên ờ, xe điện nó bao gồm ờ, hệ thống phanh cơ khí như trên xe truyền thống và hệ thống phanh tái tạo thì với cái sự tham gia của động cơ điện vào hệ thống phanh thì cái hệ thống phanh uh, truyền thống sẽ được giảm bớt cái tải trọng và giảm bớt cái cường độ làm việc dẫn đến là cái việc bảo dưỡng và kiểm tra hệ thống phanh trên xe điện sẽ ít phải sẽ diễn ra ít hơn và các cái chi tiết của hệ thống phanh trên xe điện sẽ có cái tuổi thọ lâu hơn thì ngoài ra trên xe điện thì còn có các cái hệ thống khác mà sử dụng mà cái nguồn điện từ ắc quy như là hệ thống à, điều hòa điện có cái ờ, sự hoạt động ổn định và có cái độ bền cao Đấy, đối với những cái hệ thống điều hòa này sẽ ít phải kiểm tra và bảo dưỡng hơn so với những hệ thống à, điều hòa sử dụng trên xe truyền thống như vậy trên đây là sơ lược những cái điểm cơ bản nhất về uh, xe điện và sau đây chúng ta sẽ chuyển sang uh, hạng mục tiếp theo là cấu tạo chung của xe ô tô truyền thống cũng như là các cái hạng mục kiểm tra và bảo dưỡng chính thì, uh, như các bạn biết cái xe ô tô truyền thống thì nó bao gồm các cái hệ thống chính như sau thứ nhất là cái hệ thống động lực hệ thống này bao gồm à, động cơ đốt trong và hệ thống à, truyền lực hệ thống truyền lực chúng đây có thể hiểu là động cơ à, là ly hợp là hộp số và cầu chủ động và các cái bánh xe chủ động à, ngoài à, cái hệ thống động lực thì chúng ta còn à, những hệ thống khác như là hệ thống à, điều khiển hướng chuyển động hay gọi là hệ thống lái rồi hệ thống ờ, điều khiển tốc độ của xe hệ thống phanh rồi hệ thống đảm bảo cái sự êm dịu của xe khi chuyển động ờ, hệ thống treo và các cái hệ thống kèm theo đi kèm như khung vỏ và hệ thống điện thân xe Đấy, rồi là các cái hệ thống để đảm bảo các cái tiện ích ờ, khác trên xe như là điều hòa như là ánh sáng Uh, hệ thống động lực là một trong những hệ thống quan trọng nhất trên xe ô tô truyền thống bao gồm động cơ đốt trong và phần ờ, hộp số à, như các bạn biết là động cơ đốt trong thì ờ, bao gồm được cấu tạo từ các piston, trục biểu và các cơ cấu phối khí cũng như là hệ thống điện động cơ hệ thống bôi trơn và làm mát à, đối với động cơ đốt trong thì cái việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ là rất cần thiết nó ảnh hưởng trực tiếp đến uh, tuổi thọ và đến cái hoạt động của động cơ đốt trong Ờ, một trong những cái mà các bạn sẽ phải hay thay thế thường xuyên trong quá trình sử dụng xe truyền thống đấy là uh, dầu và lọc dầu động cơ uh, ngoài ra uh, trong các cái hạng mục kiểm tra định kỳ của động cơ tùy thuộc vào cái uh, thời điểm thì chúng ta sẽ có phải kiểm tra thêm uh, về hệ thống nhiên liệu như bơm nhiên liệu và lọc nhiên liệu uh, rồi kiểm tra cái lọc gió kiểm tra nước là mát nếu như cần thiết và thông thường thì chúng ta sẽ phải thay buji trong khoảng 30 đến 40 000 km di chuyển của, của ô tô để đảm bảo cái hoạt động tốt nhất cho xe động cơ và sau đấy thì là kiểm tra dây cu loa và các các loại đai chuyển động khác rồi vệ sinh họng hút và kim phun đây thì đối với động cơ trong hầu hết tất cả các hạng mục mà bảo dưỡng và kiểm tra của xe thì đều tập trung vào đầu tiên là động cơ trong và các cái hạng mục này chiếm cái tỷ trọng rất lớn đối với các dòng xe mới ví dụ như là dưới 10 năm tuổi thì các cái hạng mục uh, chủ yếu sẽ nằm ở, ở, ở hệ thống động lực tức là ở động cơ à, còn đối với hệ thống uh, à, truyền lực uh, thì hiện nay trên ô tô sử dụng rất nhiều các cái hệ thống uh, truyền lực uh, đa dạng khác nhau từ hệ thống truyền lực bằng à, cơ khí cho đến hệ thống uh, truyền lực tự động tiêu biểu là các loại hộp số tự động thì đối với à, hệ thống truyền lực các cái hạng mục kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ thường xuyên sẽ là thay hoặc bổ sung dầu hộp số hoặc dầu cầu Đấy, và các cái bước căn chỉnh kiểm tra điều khiển ly hợp điều chỉnh uh, điều chỉnh ly hợp và biến mô hoặc là bôi dầu mỡ vào các trục các răng thì đối với phần à, hệ thống chuyên lực thì các hạng mục ờ, kiểm tra và bảo dưỡng sẽ ít hơn tuy nhiên cũng là đây cũng là hệ thống quan trọng và các hạng mục và kiểm tra bảo dưỡng trong hệ thống truyền lực thì cũng đều có ý nghĩa rất quan trọng đảm bảo cái hoạt động của xe cái hệ thống tiếp theo chúng ta là hệ thống ờ, phanh à, thì trên trên uh, xe truyền thống Ờ, có thường sử dụng hệ thống phanh ờ, thủy lực với cơ cấu phanh đĩa hoặc là cơ cấu phanh tăng chống thì trong ờ, quá trình xe hoạt động các hạng mục kiểm tra định và bảo dưỡng định kỳ sẽ bao gồm kiểm tra ma phanh kiểm tra đĩa phanh kiểm tra chống phanh để kiểm tra các cái chi tiết chuyển động trong hệ thống phanh và tiếp theo là chúng ta sẽ phải kiểm tra các cái đường ống dầu phanh xem nó có hiện tượng dò dỉ hay là có bị uh, các cái va chạm từ phía bên ngoài gây ra cái, cái hiện tượng uh, mất dầu phanh hoặc là dò dỉ dầu phanh bởi vì dầu phanh là cái môi chất uh, truyền cái tác động từ người lái xuống, xuống các cơ cấu phanh nên khi mà uh, bị dò dỉ dầu phanh thì sẽ dẫn đến rất nhiều các cái nguy hiểm khác uh, ngoài ra thì còn rất nhiều các cái hạng mục khác cần ờ, kiểm tra cho cái hệ thống phanh hệ thống phanh là hệ thống đảm bảo an toàn chuyển động cho xe nên là các hạng mục trong ờ, kiểm tra hệ thống phanh đều đóng cái vai trò rất quan trọng và như lúc nãy chúng ta có phân tích thì cái hệ thống phanh của xe truyền thống nó sẽ phức tạp hơn là hệ thống phanh của xe điện và nó có cái ờ, kết cấu ừ, ừ, to hơn các chi tiết đều to hơn và Ờ, hoạt động dưới cái cường độ lớn hơn uh, cái hệ thống ờ, tiếp theo của ô tô truyền thống là hệ thống lái thì các cái hệ thống lái phổ biến trên xe ô tô hiện nay thì đều bao gồm có cơ cấu lái và phần dẫn động lái thì các cái hạng mục kiểm tra đối với cơ cấu lái thì chúng ta sẽ chỉ cần chủ yếu tập trung vào cái việc điều chỉnh và hiệu chỉnh để làm giảm cái độ dơ của cơ cấu lái và đảm bảo cho việc là cơ cấu lái hoạt động ổn định à, ngoài ra đối với phần ờ, dẫn động lái chúng ta sẽ cần phải kiểm tra routine cũng như là các cái ờ, liên kết của hệ thống lái à, các góc đặt bánh xe như là góc camber góc caster góc kingpin hay là độ trụ thì đều ảnh hưởng trực tiếp đến cái hoạt động của lốp xe có thể gây ra uh, các cái như mài mòn không đều hoặc là các cái ảnh hưởng đến lốp xe khi mà các góc đặt này không đúng như là các góc được thiết kế ban đầu nên là trong quá trình ờ, kiểm tra bảo dưỡng chúng ta cần quan tâm đến các cái góc đặt này và ngoài ra đối với các cái hệ thống ờ, ờ, lái có trợ lực dùng trợ lực thủy lực thì việc thay hoặc bổ sung dầu trợ lực nếu có là công việc rất cần thiết còn đối với các hệ thống trợ lực lái điện thì việc kiểm tra hoạt động trợ lực và hoặc kiểm tra các đường dây điện cái ờ, hệ thống ờ, tiếp theo của chúng ta là hệ thống treo và ờ, hệ thống treo thì bao gồm ba cái phần tử chính là phần tử đàn hồi ví dụ như là lò xo nhíp hoặc là bóng khí à, phần tử giảm chấn thì hiện nay có chủ yếu là sử dụng các cái giảm chấn thủy lực nhưng ngoài ra còn có một số loại giảm chấn thủy lực kết hợp điện hoặc giảm chấn dùng điện à, và cái phần tử thứ ba nữa là phần tử dẫn hướng đó là các cái thanh đòn thanh rằng thanh cân bằng hoặc là các cái bao gồm các cái khớp nối thế thì đối với ờ, hệ thống treo ờ, việc kiểm tra bảo dưỡng định kỳ tập trung chủ yếu vào ờ, các cái phần tử dẫn hướng các cái khớp nối bởi vì các cái khớp nối thông thường đối với các hệ thống treo trên ô tô nếu như là hệ thống treo độc lập và treo đa điểm thì nó có rất nhiều các cái khớp nối và cái việc kiểm tra các khớp nối trong quá trình này sẽ đảm bảo cứng vững cho hệ thống cho cho xe khi chuyển động thế ngoài ra thì chúng ta sẽ phải kiểm tra thêm cái tình trạng của giảm chấn Đấy, giảm chấn với cái vai trò là dập tắt dao động thì uh, cái, cái hoạt động của giảm chấn cần được uh, kiểm soát để đảm bảo cái sự yên dịu cho xe khi di chuyển và cái hạng mục cuối cùng là kiểm tra lò xo nhíp và bóng khí. đấy là các cái hệ thống ờ, chính trên ô tô truyền thống nhưng ngoài ra trên ô tô truyền thống còn có các cái hệ thống ờ, khác uh, liên quan đến uh, nội ngoại thất của xe ví dụ như kiểm tra sửa chữa khung vỏ nếu như cần thiết kiểm tra hệ thống điều hòa không khí bổ sung ga nếu như mà cái hệ thống chúng ta không đảm bảo đủ áp suất ga uh, vệ sinh vệ sinh hoặc là thay thế lọc gió điều hòa Đấy, kiểm tra hệ thống chiếu sáng thay thế các các bóng đèn nếu cần thiết mà điều chỉnh các cái góc uh, của các bóng đèn xa xa kiểm tra hệ thống gạt mưa thống rửa đèn như là các cái tiện ích khác trên ô tô Đấy. Ờ, vừa rồi là mình có phân tích hai cái sự khác biệt ờ, lớn nhất giữa xe ô tô truyền thống và xe điện thế thì cái sự khác biệt ờ, đây chúng ta có thể tổng kết lại một số các cái hạng mục mà trên xe điện không có mà trên xe truyền thống thì có các bạn có thể theo dõi trên Ờ, trên slide đầu tiên là các cái uh, bước về kiểm tra thay thế đối với dầu động cơ từ lọc dầu và hệ thống làm mát Rồi ờ, một điểm mà đặc biệt như lúc đầu mình có nhấn mạnh là số lượng của cái chi tiết chuyển động trong xe điện thì ít hơn rất nhiều so với trên xe truyền thống nên là theo các cái thống kê thì cái việc kiểm tra bảo dưỡng trên xe điện sẽ ít hơn trên xe truyền thống khoảng uh, ờ, 30 phần trăm ờ, như các bạn thấy trên uh, slide uh, cái biểu đồ mô tả cái, cái mức chi phí trung bình cho, cho việc uh, kiểm tra và bảo dưỡng xe điện và xe truyền thống tại một số tỉnh ở Canada à, cái đầu đầu tiên chúng ta có thể thấy ở đây là cái mức xe mức uh, mức cơ ờ, cho xe điện thì thấp hơn so với xe truyền thống ở tất cả các tỉnh và cái mức trung bình tức là các cái đường màu đen này ạ như các bạn thấy Đấy, thì nó đối với xe điện thì nó nó chỉ khoảng sấp xỉ là 500 đô la một năm và đối với xe eh, động cơ đốt trong ờ, truyền thống thì nó khoảng 931 đô la là tiết kiệm mà khá là nhiều cái sự chênh lệch cũng khá là nhiều thì về cơ bản là xe điện sẽ ít phải sửa chữa bảo dưỡng hơn xe truyền thống và khi sửa chữa thì cũng không phức tạp như là xe truyền thống tuy nhiên là khi mà sửa chữa uh, xe điện thì các bạn cần phải lưu ý đặc biệt đến các cái kỹ năng làm việc với điện cao áp và khi mà sửa chữa xe truyền thống thì chúng ta cần quan tâm đến cái hiện tượng và cái khả năng cháy nổ bởi vì nhiên liệu sử dụng xe truyền thống đều là những loại mà rất dễ gây ra cháy nổ như trên slide các bạn có thể nhìn thấy là cái uh, chi phí khi, uh, cho bảo dưỡng xe các loại xe mà chúng ta vừa mới tìm hiểu trong đó có bao gồm xe truyền thống các loại xe lai và xe điện thì cái, cái mức uh, chi phí thấp nhất cho xe điện chỉ là 0,061 đô la trong một mai với một mai còn cái xe cao nhất sẽ là xe truyền thống với cái với cái mức là 0,101 à, và đô la trên một mai là hơn khoảng 40 phần trăm à, tóm lại cái bài mà chúng ta vừa mới tìm hiểu chúng ta có thể rút ra một số các cái kết luận à, cơ bản về cái sự khác biệt uh, trong kỹ thuật kiểm tra bảo dưỡng xe điện và xe truyền thống thì nó nằm chủ yếu ở phần uh, hệ thống động lực trong đó bao gồm Ờ, động cơ và hệ thống truyền động thế là cái số lượng chi tiết chuyển động trên xe ô tô điện ít hơn trên xe truyền thống rất nhiều nên chi phí kiểm tra và bảo dưỡng của xe điện sẽ ít hơn một xe truyền thống khoảng 30 phần trăm à, và tôi xin kết thúc cái bài trình bày ở đây à, cảm ơn tất cả các ờ, quý vị đã lắng nghe xin lỗi À, vâng ạ, à, cảm ơn anh à, anh Nghĩa đã chia sẻ một cái bài trình bày rất là tổng quan và cũng là là, là rất là um, kỹ thuật làm cho người nghe có thể <laughs> hình dung được hồi xưa thì sẽ là sẽ rất nhiều người nghĩ rằng là là, là vận hành và xe điện chắc là sẽ phức tạp lắm nhưng mà sau khi à, nghe bài trình bày rất là kỹ thuật và đầy đủ thông tin của anh nghĩa thì là chúng ta thấy rằng là um, hiện tại thì là chắc là cái cái việc mà bảo dưỡng bảo trì và vận hành cái à, cái phương tiện điện thì ra là không không quá phức tạp ờ, như chúng ta thường hình dung đúng không ạ? Vâng, à, các anh các chị um, tham dự thì có ai có câu hỏi thì có thể hỏi trực tiếp anh nghĩa hoặc là có thể à, nhắn tin qua cái book chat đấy ạ thì là cuối buổi thì là anh nghĩa có thể trả lời trực tiếp hoặc là cuối buổi thì chúng ta có thể là có một cái phiên thảo luận thì là chúng ta cũng có thể chờ đến cái à, à, cái ừ, cái phiên thảo luận thì chúng ta thảo luận sâu hơn thì không biết các anh các chị trong phòng họp hôm nay thì không biết có ai có có câu hỏi hay có thắc mắc hay là có nội dung gì cần trao đổi không ạ À. Có, chị Hương có hỏi là là bài trình bày thì có được chia sẻ không? Bài trình bày của tất cả học các học viên thì sau khi mà à, sau khi chúng tôi à, à, kết thúc khóa đào tạo và có một vài cái xử lý về mặt kỹ thuật à, thì cũng sẽ được à, đưa lên cái website của của dự án Solution Plus ạ. À, trong cái phần đào tạo dành cho Hà Nội thì chúng ta có thể lên đấy à, à để để tham khảo các cái bài à, các cái tài liệu của khóa đào tạo hôm nay ạ. À, vâng, cảm ơn anh Nghĩa. Thế ra chúng ta vừa mới nghe anh Nghĩa trình bày có bốn phần quan trọng đấy là cái cái phân biệt thế nào à, giữa ô tô truyền thống và ô tô điện cùng với tổng quan về ô tô điện à, và và các cái điểm nổi bật thì chúng ta thấy rằng là là theo bài trình bày của anh Nghĩa thì là ừ, thì là do rằng là cái cơ cấu chuyển động động cơ một bên là truyền truyền lực một bên là động cơ ừ, à, đốt trong thì là nó khác nhau và do phương tiện điện thì nó à, nó đơn giản hơn rất nhiều à, ừ, à, xe điện thì đơn giản có cấu tạo đơn giản hơn nhiều do đó là các cái các cái yêu cầu về vận hành về về bảo trì bảo dưỡng à, thì nó cũng đơn giản hơn và chúng ta có thể tiết kiệm được đến à, khoảng 30 phần trăm à, tuy nhiên thì chúng ta cũng có một số cái lưu ý đối với cái à, vận hành phương tiện điện đấy là à, đấy là cái à, cái làm việc với điện cao áp thì có thể dẫn đến nhiều cái rủi ro à, mất an toàn đối với điện và có đối với những cái khả năng cháy nổ thì là nếu mà chúng ta có những cái phương án đối với cái nội dung này à, thì à, để tôi đi lại cái cái phần book chat xem anh nghĩa ơi à, em nghĩ là vẫn còn thời gian thì à, thì thì thầy nghĩa có thể trả lời hai câu hỏi uh, của hai bạn đấy ạ à, của ba bạn dạ vâng À, thì à, mình có thể trả lời trực tiếp luôn cũng được ạ. Được ạ. À, câu hỏi đầu tiên là của bạn uh, Văn Phi đúng không ạ? À, khi mà chuyển sang à, xe điện hoàn toàn thì khoảng bao nhiêu phần trăm kỹ thuật viên ô tô hiện nay sẽ cần phải đào tạo lại và hoặc không đáp ứng được yêu cầu. À, theo như mình nghĩ thì khi mà uh, khi mà thị trường chuyển sang xe điện một trăm phần trăm tức là chúng ta sẽ không sử dụng cái xe động cơ đốt trong nữa thì tất cả các uh, kỹ thuật viên ô tô hiện nay sẽ cần phải được đào tạo lại đặc biệt là phần đào tạo về, về, về kiểm tra các hệ thống điện trên ô tô bởi vì trên đấy như chúng ta biết chúng ta vừa mới phân tích thì hệ thống trên ô tô chúng ta sử dụng cái hệ thống có cái hệ thống điện cao áp mà ờ, cung cấp cho động cơ đấy, và phần đấy thì cần phải được training rất là chi tiết và rõ ràng nó liên quan trực tiếp đến vấn đề ờ, an toàn à, câu hỏi của bạn à, Văn Hiến là tổng các chi tiết của xe điện nhỏ hơn xe truyền thống hay chỉ các chi tiết chuyển động à, thì đối với xe điện thì tổng các chi tiết của xe điện cũng sẽ nhỏ hơn à, các cái chi tiết của xe truyền thống à, đặc biệt là cũng sẽ nhỏ hơn các cái chi tiết của xe xe thuần điện thì sẽ nhỏ hơn của các dòng xe lai à, nhưng mà trong à, cái bài này thì mình à, quan tâm nhiều hơn đến các cái chi tiết chuyển động bởi vì những cái chi tiết chuyển động thì nó sẽ thường xuyên phải kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ hơn là đối với những chi tiết không chuyển động ơi à, câu hỏi của bạn à, Linh Phương Lê Chưa. là, mọi người đang <laughs> nghĩ từ sự so sánh giữa chi phí vận hành của xe điện và xe truyền thống à, về chi phí vận hành thì như các bạn biết là chi phí vận hành được à, cấu thành từ Ừ, chi phí sử dụng à, nhiên liệu ở đây là đối với xe điện là chi phí sử dụng cái năng lượng điện mà đối với xe truyền thống thì là chi phí sử dụng cái, cái nhiên liệu à, cái phần thứ hai nữa là chi phí uh, kiểm tra và bảo dưỡng và sửa chữa thì đối với xe điện thì, thì chúng ta biết là cái chi phí về năng lượng điện thì hiện nay là đang rẻ hơn rất nhiều so với chi phí sử dụng uh, xe nhiên liệu hóa thạch và cái ờ, số lượng ờ, con số ở đây mình có thể nêu ra là đối với xe điện thì về cái mặt ờ, chi phí uh, sử dụng nhiên liệu có thể tiết kiệm đến hơn 50% so với xe truyền thống còn uh, cái chi phí về kiểm tra và bảo dưỡng cũng như là sửa chữa thì các bạn có thể tìm trong cái nội dung slide vừa rồi thì xe điện sẽ tiết kiệm hơn ít nhất là khoảng 30% và nhiều quốc gia thì nó cái con số đấy cũng có thể lớn hơn thậm chí đến 50 phần trăm à, đối với à, xe điện thì khi mà các bạn à, thao tác và sử dụng xe điện thì trên à, hệ thống điều khiển của xe điện nó có cái phần để khi mà chúng ta thao tác à, bảo dưỡng sửa chữa là có cái công tắc như một cái công tắc nguồn để để ngắt cái hệ thống điện cao áp khi mà chúng ta sửa chữa còn khi mà có cái hiện tượng à, dò dịch điện ra ngoài thì hệ thống sẽ tự động ngắt ngắt các cái đường điện cao áp và sẽ báo lỗi lên à, trên trên cái uh, tablo của người dùng để người dùng biết à đến lúc đấy là mình cần phải đem xe đến uh, trung tâm sửa chữa chứ không được là vận hành tiếp xe vâng ạ cảm ơn anh nghĩa um, hiện tượng rồi chúng ta có thời gian cho một câu hỏi nữa thì không biết là có có học viên nào có đặt thêm câu hỏi cho anh nghĩa không ạ chúng ta có thể đặt đặt câu hỏi trực tiếp hoặc là qua cái hộp chat ạ anh nghĩa ơi không biết là anh đã nhận được một cái câu hỏi của anh Nguyễn Anh Tuấn là việc đảm bảo an toàn đối với xe điện đặc biệt là là có hệ thống cảnh báo nào không khi có hiện tượng do điện thì à câu hỏi đấy mình mình vừa trả lời mình mình, mình trả lời đúng không ạ À, thế thì hiện tại thì à, thì thì thì thì không nhìn thấy à, chúng tôi không nhìn thấy các học viên có câu hỏi thắc mắc cho cái bài trình bày này nữa thì là à, nếu mà nếu mà trong cái suốt cái buổi hôm nay thì chúng nếu mà chúng ta tiếp tục có những cái cái cái nội dung nào cần làm rõ hay là cần giải thích thêm thì chúng ta có thể là à, trực tiếp phát biểu hoặc là chúng ta có thể nhắn qua cái hộp chat ạ. Xin, xin cảm ơn anh Nghĩa. À, xin cảm ơn chị ạ. Vâng. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Vâng. Chúng à, ta được, được uh, dừng cái cái xe mày đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh. Vâng. vâng. À, tiếp theo thì à, chúng ta vừa mới nghe một bài trình bày rất là à, chi tiết về cái um, các cái nội dung à, khác biệt về mặt kỹ thuật giữa xe ô tô điện và và và ô tô à, truyền thống thì à, trong cái nội dung tiếp theo thì chúng ta sẽ à, sẽ nghe về cái um,